Vâng, lại là em đây. Thì uh, hôm nay lại uh, tiếp tục và cập nhật gửi đến cho quý vị và mọi người cũng là khách hàng chúng ta với căn nhà thiết kế rất là đẹp nha quý vị. Đây là mẫu mới mẫu 2023 và thiết kế với xây dựng một trệt một lửng và 3 tầng lầu nhá. Căn nhà mình thì uh, có diện tích là ngang 4m2 và độ dài là lên đến 15 m rưỡi nha quý vị. Căn nhà này thì uh, được xây mới và thiết kế full nội thất lên đến cả gần 1 tỷ đồng nha mọi người. Và nhà mình thì ờ, với ngay sát mặt tiền của đường cây châm cũ này thuộc đường Nguyễn Văn Khối thuộc phường 9 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà chúng ta thì ờ, được gia chủ xây dựng và cũng như là thiết kế có bán vé cũng như là nội thất đầy đủ hết cho gia đình mình rồi. Và một vị trí ngay sát mặt tiền của đường à, cây châm luôn nha Này thuộc đường Nguyễn Văn Khối thuộc phường 9 ngay sát bếm lại khu vực ủy ban à, phường 9 luôn nha quý vị Và căn nhà chúng ta thì à, Ờ, sẽ được gia chủ thiết kế với ờ, theo phong cách mẫu hiện đại và xây dựng là có đầy đủ tất cả công năng nha Nhà mình thì ờ, sẽ có khu vực sân để xe máy, gara ô tô, phòng khách, phòng bếp và có 4 phòng ngủ, 6 nhà vệ sinh, có một phòng sông hơi và khu vực sân thượng ở phía đường trước của căn nhà mình nha quý vị. Đây là một mẫu nhà phải nói là khá đẹp và rất là sang trọng nha. Nhà này thì mới xây dựng và hoàn thiện xong và đang được bên kênh nhà đất bên em chào với giá bán cực kỳ là yêu thương và giá rẻ nha quý vị. Và căn nhà mình thì à, có chính là hướng à, Bắc phù hợp cho những ai thuộc mệnh theo ông tí là Đông Tứ Trạch nha. Nhà mình là nhà một sẹc và một trục của đường à, cây châm cũ này thuộc đường Nguyễn Văn Khối thuộc phường 9 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị. Ngay sát bên với lại khu vực công viên Lồng Hoa và chạy Đông Tây. Ở bên ngoài thì sẽ được gia chủ thiết kế với gồm hai lớp cửa nha quý vị, một lớp cửa sắt và một lớp cửa nhôm xin pha và cũng như là có khu vực sân đậu uh, ờ, xe máy bên ngoài và cũng là khu vực gara ô tô. Bên trong đây thì uh, chúng ta sẽ đến với lại không gian khu vực phòng khách của căn nhà mình này. Thì uh, bên dưới sẽ được gia chủ tặng gia đình chúng ta với những các cái bộ sofa cũng như là những các cái đèn chùm được thả xuống rất là đẹp và tuyệt vời nha quý vị. Cũng như là những các cái trần thạch cao và có tặng tivi là màn hình là 65 in nha. Màn hình uh, tivi là Samsung 65 in nha quý vị. Căn nhà mình thì à, được thiết kế mẫu mới khá là đẹp và nằm trên vị trí ngay sát bên với lại khu vực Ủy ban phường 9. Thì à, căn nhà này được à, xây dựng mới và đang có giá bán chỉ với giá là 5 tỷ 450 triệu đồng thôi. À, xin lỗi 8 tỷ 450 triệu đồng nhá. 8 tỷ 450 triệu đồng và còn thương lượng nha quý vị. Với giá này thì cũng mềm mại rồi cho anh chị khách hàng chúng ta cũng như là à, thiện chí mua thì sẽ được bớt trực tiếp với lại chính chủ cũng như là bớt thêm nha quý vị Đấy, và căn nhà này thì được xây dựng thiết kế à, rất là bắt mắt nha và được gia chủ tặng gia đình chúng ta với một bộ bàn ghế ăn gồm 6 à, ghế này được uh, gia chủ tặng một bộ bàn ghế ăn 6 ghế và cũng là có tặng thêm tủ lạnh nha quý vị cũng là những các cái um, uh, tủ bếp của căn nhà mình là những cái chất liệu gỗ ăn cường nha và những các cái à, mặt đá à, hoa cương rất là đẹp nha quý vị cũng như là có kính Đấy, và sàn thì được gia chủ là lót à, gạch ra à, gỗ rồi và khu vực à, trước của căn nhà chúng ta thì sẽ có một cái ban công ở đằng trước và được gia chủ tặng một bộ ghế ngồi cũng như là căn nhà chúng ta thì à, xây dựng mới và thiết kế rất là đẹp nha quý vị và căn nhà này thì đang có giá bán cực kỳ là mềm mại yêu thương ở bên kênh nhà đất bên em chỉ với giá là 8 tỷ 450 triệu đồng thôi và còn thân lượng mạnh cho những à, khách hàng nào thiện chí mua nhanh và công chứng sớm cũng như là à, không vay ngân hàng thì sẽ có giá cực kỳ là yêu thương luôn nha quý vị Đấy, và đây là khu vực bên trên uh, tầng lửng cũng như là phòng bếp của căn nhà mình được uh, gia chủ thiết kế lên tầng lửng rồi và nhà mình thì uh, xây dựng thiết kế là lửng là lửng ngược nha Đấy, với trần thì à, được gia chủ thiết kế à, trần thạch cao và kết hợp với hệ thống đèn trùm nha quý vị. Những cái đèn led và đèn chiếu sáng nha. Một mẫu nhà phải nói là rất đẹp và khá là tuyệt vời. Diện tích của mình là ngang 4m2 và độ dài là lên đến 15m rưỡi nha. Căn nhà này thì à, rất thích hợp cho những ai mua để ở hoặc là mở văn phòng công ty, buôn bán về những mặt hàng online mỹ phẩm thì rất là tuyệt vời nha nhà mới và được gia chủ tặng full nội thất lên đến khoảng 7 đến 800 triệu đồng. Đấy, và nhà mình thì có 4 phòng ngủ và được full hết luôn rồi. 6 nhà vệ sinh, có một phòng sông hơi và sân thượng khu vực đường trước căn nhà mình. Đây là bên trên khu vực không gian phòng ngủ đầu tiên này thì sẽ được gia chủ tặng giường cũng như là có bàn trang điểm, kệ đế tivi và trần thạch cao kết hợp với lại à, hệ thống đèn led, đèn chiếu sáng. Và đây là khu vực không gian phòng vệ sinh nha quý vị.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 và gặp ngay em Thắng để xem cho mình những cái căn nhà đẹp và những cái giá tốt nhất ở trên ờ, khu vực ờ, quận Gò Vấp cũng như là quận 12 và các cái khu vực lân cận nha, cũng là Tân Bình và uh, những các cái uh, giáp danh của quận Gò Vấp nha quý vị. Đấy, và đây thì sẽ được gia chủ cùng tặng nội thất này, có giường, có tủ và à, những các cái bức tranh, những giấy dán tường và mỗi phòng ngủ của căn nhà chúng ta thì sẽ được gia chủ là tặng à, à, những các cái à, nội thất cao cấp nha và có trang trí cũng như là có phòng vệ sinh có thêm điều hòa nha quý vị cửa căn nhà chúng ta thì được gia chủ làm những cái chất liệu gỗ à, căm xe rất là chắc và rất là bền nha và khu vực cầu thang thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với mặt đá hoa cương mà mặt đá này là mặt đá thạch anh nha quý vị Đấy, và với kính cường lực tay vịn bằng gỗ căm xe rồi và lên bên trên đây thì ờ, chúng ta sẽ tham quan đến phòng ngủ số 3 cùng với lại phòng ngủ số 4 nha Đấy, khu vực phòng ngủ số 3 đằng trước nha quý vị Đấy, và bên ngoài ban công thì ờ, được gia chủ gắn những các cái ờ, kính cường lực này Và có những cái lan can thì được làm bằng in ốc nha Khá là đẹp Và trần thì được gia chủ gắn những hệ thống đèn chùm Và những các dây dán tường Rất là tuyệt vời nha quý vị Có tủ âm tường và Nội thất thì à, khá là sang trọng Một mẫu nhà đang được gia chủ bán với cái mức phân khúc chỉ hơn 8 tỷ một xíu Và nằm trên vị trí ngay sát với lại khu vực công viên Làng Hoa và chạy Đông Tây Ở đây thì à, đi bộ ra công viên Làng Hoa cũng rất là gần nha quý vị Và cho người già, người lớn, người cao tuổi đi lại về công viên cũng như là ra những các cái chợ gần thì à, cũng dễ dàng và thuận tiện nha quý vị Bên trên đây thì ờ, chúng ta sẽ tham quan đến cái ờ, ờ, phòng thờ cũng là sân thượng trước và sau. Sau thì được gia chủ thiết kế một phòng sông hơi rồi Và đằng trước đây thì được gia chủ thiết kế với một sân thượng này Và có một bộ bàn ghế ngồi ăn nhậu bên trên Cũng như là uống trà và sinh hoạt ở bên trên được sân thượng luôn nha quý vị Một mẫu nhà hiện đại khá là đẹp và rất là tuyệt vời với phần khúc chỉ hơn 8 à, tỷ một xíu là quý vị có thể là sở hữu ngay căn nhà đẹp này rồi Và đầy đủ tất cả những các cái à, công năng và nhu cầu nhé Đây thì à, những quý vị khách hàng đang theo dõi và quan tâm đến căn nhà này ở trên kênh hệ thống kênh YouTube cũng là trên kênh hệ thống kênh TikTok và Facebook Zalo quan tâm đến căn nhà này thì có thể là nhấc máy và liên hệ về bên kênh nhà đất bên em để đi xem ngay cho mình nha quý vị và khu vực đường sau của căn nhà mình đây thì à, được gia chủ thiết kế với à, phòng à, sông hơi và có bồn tắm bồn tắm nằm nha quý vị trần thì được gia chủ đóng trần gỗ rồi và có những các cái viên gạch sán tường Đấy, và căn nhà thì xây dựng mới đẹp nha quý vị